Música xin chào tất cả mọi người Mình là Kim, chào mừng các bạn đã đến với kênh Lauren Chi Chi UK Hôm nay à, cả gia đình mình đi à, xứ Wales mọi người Mình sẽ đi đến thăm cái ngọn hải đăng tên là South Stark Lighthouse Cái ngọn hải đăng này nằm ở ngoài, phía ngoài giống như là một cái hòn đảo nhỏ vậy đó các bạn Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đó nha Thấy à, có vẻ là gần nhưng mà đi xuống đó xa lắm Đi xuống từng bậc thang như vậy nè đi ờ, phải ờ, hơn 20 phút mới đến ờ, xuống tới dưới đó đó mọi người tại vì mình vừa đi vừa quay phim đó vừa ngắm cảnh nữa cho nên là cũng hơi chậm mấy cha con của chị chi đã đi múc ở dưới kia rồi ở trên hòn đảo này có rất là nhiều cái loại hoa nhỏ nhỏ này rất là đẹp nè các bạn nhìn thấy cưng quá hen ở đây là các bạn đã có thể nghe được tiếng của chim hải âu rồi đó mọi người ở trên cái hòn đảo này thì có hàng ngàn con chim hải âu à, sống ở đây nè làm tổ và đẻ trứng ở trên đây luôn chim hải âu còn gọi là chim mộng biển đó các bạn Oh, sorry, sorry. <laughs> 시청자입니다. <laughs> chicken. That's a good girl, babe. Ở phía tảng đá bên kia nguyên một cái đàn chim quá trời luôn kìa, không biết là mọi người có thấy rõ không nữa. nó đang đẻ trứng ở trong đó đó chị có trứng chim trong đó đó chị Just do it one at a time. You okay? Yeah, we're okay. Wow.